một viên này xong luôn này ôi rồi ôi quả này đúng là có tin các bạn này quả này là mình không nghĩ là trúng rồi đấy Thank you. Ồ này Sorry Có thằng chạy dưới nhà này đồ quá nguy hiểm quá thầy tuấn quá không ạ chơi cái game này nó không giống như game liên minh huyền thoại liên quân này các kiểu Soli. oh my god Soli. oh shit kiểu Yeah, nice. Ngọc Dubai. Oh, sorry. Vậy nhầm. rồi ôi, quả này đúng là có tin các bạn này, quả này là mình không nghĩ là trúng rồi đấy. Quả này ý là mình mình nó chạy đúng hướng rồi, nhưng mà kiểu như đúng tầm ngắm. Đó. Nó đúng tầm hám, nó, nó quay lên đúng hướng rồi. Mình không ngờ khoảng ta à, bắn lúc nãy này khoảng 20%, à, mình chỉ tin tưởng 20% thôi các bạn. Nó quay ra đúng hướng à. Oh my god. chết chắc may quá máy mình bị giật các bạn đồ nai sư Ồ, kịch tính thế nhỉ Follow me Ok Come, come, come, come Tu Hey, hey, hey b i a s Nope. Oh, Smoke enemy. Stop here. follow me follow me smoke smoke ok oh no oh, oh no top here top here top here First aid, first aid. Okay, okay. C'est bon C'est bon Two people, two people. Okay, okay. No, no, no, no, no. One team. giờ sao đi Clear. À. Oh, sorry, sorry. Sorry, friend. Việt Nam number one. Yeah. Ôi trời ơi các bạn Pha này các bạn nào Ô oh, zip 113S cả Hay vậy Tên nick hay thế Các bạn pha đó mình phải chuẩn không Ra là đúng luôn Nice. Mình tin bên này thôi Và một thằng đi lẻ bên này Còn ba team nữa à Ooh. Hmm. все.